Ngoài ra bên em còn hỗ trợ quý anh chị vay ngân hàng lên đến 70%. Nếu quý anh chị quan tâm thì có thể liên hệ với em Phúc theo số điện thoại ở góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí dự án và em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý anh chị. Dự án Thành Đô 2 nằm ở mặt tiền đường Tô Ngọc Quân và có hơn 80 căn nhà phố và shop house. Đã được hoàn thiện phần thô, điện âm, nước âm, pháp lý sổ hồng riêng. Quý anh chị có thể công chứng ngay trong ngày. Dự án Thành Đô 2 nằm cách thành phố Bình Dương khoảng 2,5 km và cách thành phố Thủ Đức khoảng 3 km và cách Gò Vấp hơn 1,5 km. Một vị trí vô cùng chắc địa cho một căn hộ chuẩn châu Âu. Và bây giờ xin mời quý anh chị vào bên trong để tham quan dãy nhà phố dự án của chúng ta. Đường vào dự án có chiều ngang là 6m, hai xe ô tô né nhau và hai bên đều có vỉa hè, mỗi bên 2m mỗi căn nhà phố của chúng ta đều có đồng hồ điện riêng, nước riêng. Và hiện tại trong khu này thì điện âm, nước âm và có lắp rất là nhiều camera an ninh. Và sau này khi quý anh chị về đây sinh sống sẽ có một người bảo vệ gác cổng không cho người lạ vào khu dân cư của chúng ta nên cực kỳ là an ninh. Nếu quý anh chị quan tâm thì cứ điện thoại ngay cho em, ngay số điện thoại ngay góc màn hình để được tư vấn về pháp lý và giá cả. Video của em ở đây xin kết thúc.